nè anh em thì tối qua mình có cho tặng này tất cả anh em nằm UAE thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo UAE này rồi nha còn ở trận của Qatar và Thái Lan á, thì mình cho anh em nằm Wata và nằm xỉu thì cái trận này Thái Lan ăn với tỷ số là 1-0 thì anh em cũng qua kèo này nhưng mà anh em nằm được UAE với nằm tài thì anh em húp full cái mã kèo này rồi nha thì um, tối qua mình có nhận định rất là nhiều kèo trong nhóm cho tất cả anh em thì nếu mà anh em nào á, đang ở trong nhóm mình thì anh em cũng biết tối qua là mình nhận định trong nhóm cho anh em ăn full kèo luôn nha giống như cái kèo thị sĩ và um, Belarus nè anh em thì mình cho tất cả anh em nằm thị sĩ chấp một 1775 và cho anh em nằm thị sĩ hiệp 1 0.75 thì trận này thị sĩ ăn với cái kết quả là 50 thì anh em cũng đã hút full cái kèo này Croatia với xứ Wales mình cho anh em nằm xứ Wales cộng 1,25 nè cho anh em nằm xỉu FT 2,25 và xứ Wales cộng hiệp 1 thì cái trận này tỷ số là một điều thì anh em cũng đã hút full cái mà mã kèo xứ Wales này nữa nha còn Tây Ban Nha với Na Uy mình cho tất cả anh em nằm Na Uy cộng 1.5 và à, tại um, tài của trận Tây Ban Nha thì anh em hòa mã kèo này nha còn cái trận đầu chiều của thằng chị có lên thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là à, chị có lên chấp hai trái nè tài xỉu 2,75 nè anh em nằm thêm chị có lên hiệp 1 thì trận này anh em hút full ba mã kèo này luôn nha thì tối qua nói chung là anh em lãi rất to trong nhóm của mình nếu mà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 Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em trận giữa Ba Lan và Albania nha anh em thì hiện tại à, thằng Albania này đang đứng xếp hạng FIFA trên thế giới bảng xếp hạng um, bóng đá thế giới thì thằng Albania này đang đứng vị trí thứ 66 trên bảng xếp hạng nha anh em. Còn trong khi đó Ba Lan đang đứng ở vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng thì Ba Lan đang rất là mạnh so với thằng Albania này nha anh em. Nhưng mà um, trên bảng xếp hạng của um, Ba Lan và Albania này thì Ba Lan đang đứng cuối bảng nha anh em, đang đứng cuối bảng và Albania này chưa thi đấu một trận nào thì um, trận rồi nha. À, ba Lan à, gặp thằng Cộng hòa xét à, trên um, sân nhà của um, Cộng hòa xét thì Cộng hòa xét trận đó ăn với cái tỷ số là 3-1 nha anh em. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng thì thằng Cộng hòa xét đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng có 3 điểm à, và hai điểm hai 2 tỷ số dương nha anh em. Trong khi đó Ba Lan đang đứng vị trí cuối bảng. Thì cái trận trong cái bảng đấu này uh, trong cái bảng đấu này uh, thì hầu như là thằng uh, cái thằng cái thằng Ba Lan nó là mạnh nhất trong bảng đấu này luôn nhưng nghe anh em à, mà thằng Cộng hòa Séc trận rồi thì ăn Ba Lan với cái tỷ số là 3-1 thì anh em cũng thấy trong cái trận rồi Ba Lan đang chơi với cái sơ đồ rất là sơ sức nha thì trận rồi mình cũng có nhận định cho tất cả anh em cái trận Ba Lan mà mình cho tất cả anh em nằm Ba Lan mà nằm tài thì cái trận đó anh em chỉ um, um, lỗ lai thôi nha anh em lỗ lai thôi thì um, trận ờ, mình sẽ tiến vào cái thành tích mà gần nhất của hai đội thì anh em thấy trong cái trận thành tích gần nhất của bên phía thằng Ba Lan thì Ba Lan đang có cái chuỗi là ba trận toàn thua trong uh, những trận gần nhất nha anh em để trận kế gần nhất ờ, để để thua Cộng hòa xét trên cái dòng dòng đầu tiên dòng đầu tiên của dòng bảng nha anh em thì à, Ba Lan để thua thằng Cộng hòa Séc với tỷ số là 3-1 trước đó thì Ba Lan để thua Pháp nè anh em và thua Argentina thì à, lúc đó Ba Lan được vô tới cái bọn cái đây là những trận World Cup gần nhất rồi nha anh em thì Ba Lan đã để thua trong vòng bảng nha anh em thì đó còn bên phía bên phía Albania thì anh em thấy Albania trong cái chuỗi trận mà 10 trận gần nhất thì Albania chỉ thắng được đúng một trận và để thua 4 trận và để hòa 4 trận anh em thấy cái phong độ của thằng Albania này cũng không tốt cho mấy nha thì anh em thấy cái trận để thua gần nhất á, là thua Italia nè anh em còn thua Qatar Qatar là cái đội bóng mà thuộc tầm châu Á nói về cái diện châu Âu thì thằng Qatar nó rất là yếu rồi nhưng mà Albania để thua thằng Qatar nè để hòa với Ả Rập Xê Út thì anh em thấy cái phong độ của thằng Albania này đang rất là không tốt trong những trận gần đây nhất nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái thằng lịch sử đối đầu của thằng Ba Lan và Albania thì anh em thấy trong hai lần đối đầu trên World Cup thì um, thằng Ba Lan toàn thắng Albania với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến bốn bàn nha anh em thì anh em thấy trong cái lần gần nhất trước um, năm 20 2021 thì um, đây là dòng loại World Cup nha anh em lúc đó thi đấu dòng loại World Cup thì thằng Ba Lan lượt đi nó ăn thằng Albania với cái tỷ số là 4-1 lượt về thì Ba Lan ăn Albania với cái tỷ số là 1-0 thì anh em thấy nha, cái phong độ của thằng Albania này đã dưới cái phong độ của thằng Ba Lan rất là nhiều vì bởi vậy anh em thấy trong cái trận gần nhất thì um, hai thằng nó gặp nhau thì thằng Albania nó ăn với cái tỷ số là cách thằng Ba Lan ăn với tỷ số cách biệt không nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà đối đầu gần nhất của thằng Albania bằng Ba Lan cho tất cả anh em xem thì lúc đó có um, Lewandowski đá chính nè anh em thì trong trận đó hai thằng này gặp nhau thẻ vàng cũng rất nhiều nha anh em tầm 6 thẻ thì anh em có thể đầu tư vào cái mã thẻ tài thẻ được nha đây anh em thấy trong lịch sử đối đầu của hai này là cũng rất là nhiều thẻ thì anh em có thể đầu tư cái mã tài thẻ được còn góc góc thì trong trận đó rất là ít góc nha anh em tại hai này nó tấn công chính diện rất là nhiều nên có rất là ít rõ góc thì trong trận đó chỉ tổng góc là chỉ có 6 góc thôi anh em hiệp một thì chỉ có một góc dành cho thằng ờ, ba lan thôi thì anh em có thể đầu tư vào cái mã xỉu gốc trong hai hàng này được nha thì anh em cứ nằm xỉu gốc 9.5 thì rất là ok trong cái trận này luôn nha còn tài thẻ thì anh em cứ vào cái mã tài thẻ từ đầu trận anh em vào full time tài thẻ thì cái tỷ lệ anh em thắng nó còn sẽ cao hơn nữa nha thì um, mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này luôn nha anh em Đây thì tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là Ba Lan chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2. Thì cái đặng này á, anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Ba Lan chấp 0,75 và anh em đầu tư vào cái mã kèo tài tài xỉu 2 nha. Thì tại sao mình khuyên tất cả anh em đầu tư vào cái mã à, kèo Ba Lan được chấp 0,75 nhưng anh em thấy trên bảng xếp hạng hiện tại thằng Ba Lan đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng nhưng mà trong cái bảng đấu này thằng Ba Lan với thằng Cộng hòa Séc được đánh giá là mạnh nhất nhưng mà hiện tại thằng Ba Lan đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng do để thua thằng Cộng hòa Séc với cái tỷ số là 3-1 thì trận này Ba Lan quyết tâm thắng lại để vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng để có cái vị trí đứng trên bảng xếp hạng nắm chắc được cái có điểm trên bảng xếp hạng nha anh em để những trận sau gặp giống như um, à, Moldova nè anh em để có thể có vượt lên cái tỷ số đặng à, vươn lên cái vị trí nhì bảng đặng có nắm chắc cái vé đi vào vòng trong nha anh em thì trong cái bảng này ba, ba Lan và thằng Cộng hòa Séc được đánh giá sẽ được à, được đặt cách đi vào vòng trong thì hai này rất là mạnh rồi à, bởi vậy Ba Lan sẽ quyết tâm thắng trong cái trận này thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo Ba Lan chấp 0,75 được. Còn nếu mà anh em nào chơi trang thì anh em có thể chờ kèo tuột anh em mới đầu tư vào cái mã kèo 0.5 thì tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn nha. Thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn. Đây thì anh em thấy trong cái um, trận này thì mình cho tất cả anh em nằm Ba Lan chấp 0,75 nè, tài anh em nằm mã tài 2 thì um, hiệp 1 anh em có thể vào cái mã là hiệp cái này là mình chưa sửa nha anh em hiệp 1 thì anh em khỏi cần vào cái mã kèo nào anh em chờ có đội hình ra sân chính thức thì mình sẽ cập nhật kèo trong nhóm cho tất cả anh em còn um, thì anh em cũng thấy rồi anh em cứ đầu tư hai cái mã kèo này cho mình còn anh em nào mà đang chơi trang thì anh em cầm có thể kèo nữa à, chấp 0,75 tụt xuống còn 0.5 thì tài xỉu nó sẽ tụt xuống 1,75 thì anh em vào thì trận này mình dự đoán sẽ 2-1 dành cho Ba Lan nha anh em thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em nên đầu tư vào vòng Ba Lan chấp 0,75 cho mình thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa Ba Lan và thằng Albania thì anh em nào mà trùng ý kiến với mình thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em còn anh em nào mà chưa chưa có trang chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình hoặc cái Telegram của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em đăng ký trang chơi anh em có thể đầu tư được nhiều mã kèo hơn và anh em có thể chờ kèo hạ kèo tuột anh em vào thì cái tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn nha.